Xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người để à, tiếp tục quay trở lại nội dung buổi sáng ngày hôm nay của Giang nhé thì à, có lẽ là buổi sáng ngày hôm nay cũng là buổi à, cuối cùng mà Giang đi uh, trao gửi những phần quà mà Mạnh Thường Quân đã gửi tặng đồng bào miền Trung trong thời gian mà lũ lụt này thì nước thì cũng đã rút uh, nhiều rồi các anh chị ạ thì uh, thời gian này là khắc phục thôi cái hậu quả thiên tai và gia đình mà có cái hoàn cảnh và thiệt hại nặng thì uh, mình sẽ muốn trao tận tay những cái món quà ấy thì hôm nay chỉ còn phần ba ba năm suất nữa thì làm phát hết rồi xung quanh đây thì các anh chị có thể nhìn thấy những cái cảnh tan hoang mà mình uh, À, ngay cạnh phía sông à, sông danh ở phía bên này thì mình chỉ là nhìn thấy là các đoàn xe cứu trợ đến rất là đông luôn đây và cái danh sách mà mạnh thường quân giang cũng đã nhận được đến hiện tại là 79 triệu 340 ngàn đồng nhưng mà của cô muội uh, giang chưa nhận được và của một cô uh, nữa ở bên uh, New jersey là 300 đô nữa Giang chưa nhận được thì mình sẽ ờ, đứng trước số tiền của Giang ra để, để uh, giúp đồng bào sau đó thì mình nhận được sẽ báo và sau khi mà mình ờ, phát xong quà hôm nay buổi sáng hôm nay thì uh, Giang sẽ về nội bài luôn vào buổi chiều các anh chị nhé sau đó thì Giang sẽ cập nhật lại tình hình là các anh chị biết là, là, là cái số tiền mình sử dụng uh, như thế nào và bao nhiêu xuất quà Đấy, cứ một suất là có 100 ngàn đồng heo là 200 bằng tiền mặt và nếu như mà không đủ ấy thì ra sẽ trao tiền mặt luôn mỗi suất là 300 ngàn đồng vâng vâng vâng ba. Đoan đó nữa vâng thì ở đây là ngoài tế thì chưa đi được ngoài tế nạp xuống chưa đi được tắc à không đi được đúng không không đi được à. là con lục tương ní oh. đi được Em đi xuồng rồi đúng không? Đi xuồng đã đi được. Đi xuồng Về đây là chịu hết tấn công đấy chứ con ba bữa can nào chỉ là khắc phục hậu quả là hỏng hết rồi đây này hoàn hoàn hết đây xã này xã gì nhờ cô nhờ xã sơn, dạ, xã sơn thủy à, xã sơn thủy à đây, ờ, thuộc là xã sơn thủy ấy. sơn thủy ở ờ, sơn thủy huyện lê thủy đó huyện lệ thủy đúng không Đấy, nhìn những cái cửa hàng như là thiệt hại rất là nặng anh hoang ở phía bên này thì bùn ngập đầy nhà luôn người đang khắc phục thôi đó nào thế Đấy, mình đi sâu vào trong kia nước ngập bùn luôn các anh chị ạ à, không đi được luôn nên đi phía ở sâu trong này đoàn thiện nguyện rồi sư thầy đến rất là đông này không đi được luôn Hãy Ô. Oh. Chết rồi các anh chị. Bác bảo còn ngập đến đến ngực này mà, các bác bảo không không đi được. Ồ ôi. Ôi. Không đi được. Để ăn thui gì đang ngoài đấy phải biết được. Ra từ ngoài kia đúng không? Ờ ngoài. Ồ. Ngoài sao đây này? Mình thế, thế phải đi đò rồi nhỉ? Đi đò. Đi đò mới đi. Thôi. Vâng vâng. Xem là có đò nào không người đây để nước còn mênh mông lắm tuy là rút rồi nhưng mà nơi mà còn cái sang kia đấy đi đỏ mà ngập đến uh, ngực kìa mà cái mới đó nhưng mà cho xe phê đấy chứ cứ đồ đó ừ. đó đó cho đó đó nhân này đúng là mùa ấy thì uh, nó lạnh ngâm trong người thì lạnh lắm nên là rất như là gây uh, những cái ờ, bệnh ngoài da đấy ngứa này hôm đấy ngâm, ngâm nước mà tường còn đổ hết đi tường ngập hết à, tường còn đổ hết rồi ờ. thì mình sẽ phát ở quanh đây cho bà con 20 suất à, 30 suất thì mình sẽ phát ở ngoài kia rút rồi nhưng mà vẫn còn là lấy đò mình phải đi đò này đi ra Ôi giời ơi Chừng là sức tàn phá của thiên nhiên không thể nào mà mình, mình tả được đây đấy vỡ hết được tường đổ sập hết nhà những căn nhà mà sập hết cả căn nhà cơ đấy là sâu trong vài cái đấy là kêu gọi kêu gọi thôi kêu là bạn bè cũng do cái vị trí à, ngoài kia mình không đi đò được chỗ đò nó bị tắc với hai là đi à, sang thôn kia thì lại mình không rõ ấy nên là có bác trưởng thôn ờ, mang áo trắng bảo thôi <coughs> có vài hộ ở gần bộ bộ đây mình đi bộ Đó, phát cho bà con đấy nếu mà đời đi được thì mình sẽ đi uh, thuyền ra nhưng bị tắc này. bạn ơi vô cho khoa bạn ơi bạn lấy về cái túi này là đó là chị để cháu lấy lại cho bên đó rồi nhé đuổi trường bây giờ đang có ở nông dân rồi đi bông đi bông đưa đi anh đi bông đưa đi à không vì này đi vô đi hai nhau xong rồi quay ra thì để quay ra bảo hang cái đó đi tạm rồi nhà mình chúng ờ, ờ, lên cao hả bà nằm nhân ngọn đi tụi ừ giá thế tổ con đấy nhá vâng hôm nay mới bắt đầu vận đẹp lên ừ hôm nay ba giờ giờ nay con à, vào đây con có xuất quà à, là... đây con gửi bà vâng anh gửi gọi là dạ đây là à, một xuất quà này là trị giá 100 còn là 200 nghìn tiền mặt là cũng gọi là mong muốn gia đình mình là cùng nhau khắc phục à, cái thiên tai và vâng cố gắng bà dạ. Ừ, này là, ờ, ờ, ờ, đang đang đang đây là hộp, à, hộp thuốc bà nhá dạ. thuốc uh, đi ngoài này thuốc đông thuốc ngứa này dạ. vâng, vâng. dạ dạ dạ dạ Thôi bà cố vâng, cố gắng nhá rồi con chào bà nhá đi săn kiến nhà quanh nữa bà dạ đây các ba anh chị là tường rào sập hết rồi tan hoang luôn không biết gì không khó khăn nói chung là nhà nào không nhà nào đến đây thôi. gửi cho con ui lúa của đồng bào thì có thể ẩm mốc ra hết rồi hỏng chết sáu nữa rồi chứ ờ. ở đây hết rồi đây là, bên bông không cây cối cản sóng điền nó điền như nhai nhai không có vật cản sóng nên nó nên cái sóng đánh mạnh chúng ta đi ngoài kia xa xa ngoài kia rồi mấy này là trước người ta đưa đơn đến sau rồi vâng, tiếp tục vâng, vâng, hai lần hai đơn tan mình hơn chúng tan lịch sử ngồi đêm trưng đủ lấy cái lấy cơ này Thế đi gửi, gửi quà cho anh đi xong là em, em mình tranh thủ đi thôi Còn uh, cháu mà nãy em đến đấy thôi dạ. dạ. Dạ. Có thuốc ở trong đấy cho anh Sơn Thuốc uh, tại vì phải tranh thủ thôi mình đi dạ. sớm này mốc rồi vịt thôi đây không nhìn mọc đây này mầm đây này còn thối ủng ủng đây này có chua là không chua, rồi dạ. đấy anh cố gắng nhá em về đây vâng này dọn dẹp ấy, mất thời gian rửa áo phao này bỏ này nó không kịp lúc thì tìm áo phao lúc thì không cái này Ở đây, chào anh nhá à, chào chú nhá ừ thì coi coi cái vâng. tin nhỏ mà nữa ờ, đi hôm nay là ờ, có cơ phần vào chợ gia đình nhé gia đình hôm ờ, nay bỏ điện thoại đó có gì đâu mà điên ngay khắc phục công khăn đằng sau này như là cũng tan hoang hết kiểu cô cô nay thì nó mới đi vòng qua nữa đi qua đây thôi ừ. vì mình thì cũng chạy qua hồ này có cái đường gửi luôn đi anh sơn chào cô nhá Ôi. Ừ, đúng năm nay chưa rồi chưa hết dạ dạ cảm anh anh ướt hết rồi chắc lúa này mình hỏng hết rồi quá nhỉ dạ lúa chắc là mọc mầm nữa ờ, bỏ dạ, dạ. cái chiếc con hết đi là có chứ thì bình thân cái, cái số ní là thì bỏ nó mới cắt ní mới ừ. chứ mới con lại à. đó mới à. mà rắn à, hành năm đống tủ mà hành, hành con năm đóng đó chứ không à. gì à. hết vâng vâng ừ. thôi cố gắng cô ạ vâng dạ. khắc phục vậy vâng vâng cảm ơn cô nhá dạ, chào dạ, cô nhá cảm vâng ơn vâng, vâng. cái vâng, vâng. bây giờ chiều cổ dạ. Đấy ơi. năm sáu hôm rồi cũng đi ngồi lắm lối bên con đấy có ba ngò một ngò đi lôi được quay ngò trong là lôi được ừ, để đây. chứ không gọi được là vì phương tiện là phải đi đâu ra ngoài đó con vong đi vong phải đi vong à? ờ. phải đi vong là chứ đấy là cắt đường không có đi được ờ, phải đi đò bên kia đúng không đi đò phải đi không vong ra ngoài ngoài kia là đi đò bây giờ là phải không có điện này là không điện thoại không liên lạc được

không mở được dạ. điện mà riêng tay gá mà bị phố bộ điện là bị hết lần hai thay đồ điện chung tivi tủ lạnh ai có nói chung ai đồ đạt nhiêu là thay đạt nhiêu dạ, ờ, bên đây để chơi chưa mới thực tế rồi chứ không vì không chịu hoàn được ừ. tới à, bạn hết xe rồi dạ, nhà chắc máy nhập hỏng hết có dùng này không vì là muốn còn là thì nữa là có trên thiết trai là thì nó à, đấy giờ mà đi đại diện ờ, bên nhau có thêm chục có thêm nhân cho mê luôn bên nhau cũng ờ, đi đại diện ờ, có cái câu đó á bây giờ tranh thủ rồi các bác anh chị ạ, không thời gian phải đi tiếp từng nhà. biết gì bắt đấy Hả? Cục gỗ à? Đấy can, đấy can, gỗ đang đóng xuống Gỗ ở dưới chân Mày là rút thui rồi ngập trên ờ, cả cái nóc nhà kìa Nước về cao Kinh khủng luôn Ở đầu đây

vừa rồi này có ngập như thế thì bà chuyển chuyển ba lên vùng cao rồi chưa về bây giờ tại bên này mái của bảo ấy à, mình chưa cho ba về à là có cái nấm tại vì cái nấm rồi mình về rồi khóc ra cho bỏ đi ăn gì nữa nên mầm mống rồi đường đường gì thì kiểu rau rau ga rồi về sáu ga đi đi còn lục đi đi nhưng mà mầm trắng bốp nhỉ men trắng bốp các thì củ giống mùi mà có mùi mùi mùi nước à. chua chua luôn mà em lên đây có chút quà để cho gia đình mong gia đình cảm ơn ừ, cảm ơn chị nhá ừ. quần áo chị phép nhá ừ. vâng. về đây xe này là <laughs> kia hỏng hết rồi bỏ ngâm lâu quá. thanh lý thanh lý cho là hết đi nó để à, sắt vụn đúng không mình nói chúng ờ. là tôi lên máy dắt về đó là thanh lý hết nó kỳ là hôm hai nó nổi đi Ủa, cái này giờ này không có thun ừ, sắp sáng cái chơi là để ờ. bắt con lên gạt của dùng một sọ đã đây mình được có bài quá sợ mà vơ quả đến quả đến hai nhà chuyển cũng kịp của những gì điều để khi mới cho gạt lên được mũ của chị dình hết ừ. bởi vì nó gọi mũ người mũ hết mũ con cái xe đắp điên téo rồi mới có lục đánh lục đâu này đó ừ. em từ từ lúc thôi, kiệt lúc Đấy, chúng con có phần quà ờ, biếu bà gia đình nhá. Ờ. Mong bà mong bà cố gắng sức khỏe. khỏe bà nhá. Dạ. Dạ. Vâng đây ní là có như tôi ờ, ban có mặt trận ờ, có gì để để có danh sách nào tôi mới phạt đúng những loại phạt chứ được không bà con thông cảm là có nhưng tôi làm là có mình làm là có những khách quan nhà nặng á tôi mới có phạt chứ và vì đấy là không đủ cho bà con là một ờ, đúng rồi 105 là có có 6 nhưng nó đây coi như làm việc mà thả vừa có nó đột quỳ mà năm trong ngàn chắc lắm rồi không kia hộ gia đình nào nặng hơn thì để, để gửi trước thì không thể đủ được trăm qua hơn như một trăm bên này như mấy trăm bên kia rồi nghìn suất là là bỏ lại đó cho tôi là cụ hiểu mà